8 tháng 2 2022 là mùng 8 âm lịch luôn mùng 8 Tết á Jennifer ngày đầu tiên đi xe má đạp điện tới trường rồi nha cái này là đeo kiến để chống bụi chống phải cận nha các bạn ơi bây giờ ba dẫn xe đạp điện ra cho Jennifer ủa con tự dẫn được không tao dẫn thứ rồi con tự rồi dạ, sao vậy sao ngược đầu lại được thôi ba dẫn luôn chị ơi chạy đi ba chạy theo chạy từ từ đi ba chạy theo thưa mẹ thưa mẹ đi học chưa <laughs> cái này đâu cần đội nón bảo hiểm kêu nó đội nón kết để đỡ nắng mà không đội rồi chạy đi ba chạy theo ba lên trời ba chạy lại lắm con chạy lềm ê chân trống chân trống từ từ <laughs> con chạy con đẩy giò lên chính giữa đừng có gác lên hai cái uh, ờ, bài đan ừ à chạy đi nhìn kiến đâu rồi nha nhìn bên đường có người ta tới mình chạy xe xe xe xe taxi ngừng rồi rồi con chạy đi làm kiến đi Ủa con ba mới đụng ý kiến con á, nhìn uh, ờ, làm sao được chưa? Dạ. 5 giờ 15 nước phải không? Đầu Jennifer lấy lấy xe đi học mắc mưa từ cổng trường đi ra gần vô mặc áo mưa dạ, <laughs> nè quá con này rồi con chạy đi ba ba ba chạy theo tới đây nhớ đường không vợ về tới nhà luôn nha ở có nhiều hai ra đón kìa có gấu nai ra đón nữa kìa có bạn đi hai ở lại chơi nữa kìa Duy Con có chạy xe của em không hay là Vậy à, con à, đưa áo mưa đây rồi con tự tập dẫn xe lên nữa Phân Dặn lên được không kệ nó cái đó cái bình kêu hay gì đó tao nói đi con đứng xuống con mới dẫn được chứ nhưng mà con phải nọ gồ ga gồ máy lên phụ mới dẫn lên nổi phải không có phụ không à, bữa nay à, tự đi xe đi học là tự lấy xe đi về đồ đã hơn vui không sao vậy ủa ba nhớ hồi xưa à, chưa được đi à, xe một mình à, cứ nói là bạn con đồ được đi xe rồi giờ sao không vui vậy vui ba chở hả mười mấy hai chục năm nay hả khỏe gần chết bài đặt đòi xe đi một mình con với chị hai con ha bây giờ ha mới biết là sự sung sướng mình được sung sướng mà mình không biết tắm mấy làm gì Rồi lên đi Tắm đi Xuống cơm <laughs> Mày Duyên nó làm mệt quá đi